Tìm kiếm tài năng trẻ là một trong những chương trình được rất nhiều người yêu thích và mò thấy một chủ đề được yêu thích và có nhiều đất diễn hơn cả, đó chính là ảo thuật. Và nhiều anh em từng hỏi rằng màn ảo thuật nào ấn tượng nhất mà từng xem thì mà chắc chắn sẽ không thể nào không kể đến một màn ảo thuật cực kỳ vi diệu đã làm cho sân khấu của chương trình tìm kiếm tài năng trẻ nữ Anh bùng cháy trước sự ma mị của quỷ dữ kết hợp với kỹ năng tinh xảo của một nhóm nhà ảo thuật gia nổi tiếng có tên Magus Utopia những con quỷ dữ này được cầm đầu bởi một người đàn ông, hay nói cách khác là một phù thủy pháp thuật, có tên là Marshall 35 tòi, đến từ nước Anh. 3, 2, 1, bắt đầu em ơi! Đầu tiên là sự xuất hiện của vị bộ tộc trường, đó là Masher. Anh mặc trên mình một bộ quần áo sặc sỡ với những bức ảnh truyện tranh chi chít. <coughs> Tất nhiên, áo thuật thì không thể nào thiếu được những đạo cụ phải không anh em? Chứ tay không mà bắt giặc thì chỉ có vứt đi thôi. <coughs> Vậy nên, đạo cụ đầu tiên mà Masher mang lên sân khấu, đó là một chiếc giường. Trên chiếc giường này còn có một chiếc chăn một chiếc gối màu trắng, một chiếc đồng hồ báo thức. Còn phía sau là một tấm phản có bánh lan, bên trên là một vòng cung bằng sắt như một cánh công. Chúng ta hãy chờ xem Marshall sẽ làm gì nha. What the hell? Nani? Anh ta lên giường đắp chăn nằm ngủ anh em ạ. À. Mọi người thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ anh ta ngồi dậy. Hóa ra là để vặn đồng hồ báo thức anh em ạ. À. Xong xuôi, anh lại nằm xuống ngủ tiếp như chưa hề có cuộc chia ly. Mọi người vẫn chăm chú nhìn xem anh ta làm gì Thì bất ngờ Trời đất, sau cú trùng chăn trong tiktok thì anh chàng Marshall đã biến thành một con yêu nữ đầu tóc bù xù này rồi anh em ạ. À. Một điều vi diệu đã diễn ra trong vòng vỏn vẹn 2 giây. Điều này thì chỉ có một ma thuật nào đó mới làm được, chứ không thể nào trong vòng 2 giây Marshall đã biến mất khỏi chiếc giường và thay vào đó là một ả ma nữ này được. Tiếp theo, bốn tên yêu quái nữa xuất hiện ra ngoài làm loạn sân khấu. Chúng kéo chiếc giường về phía sau, rồi đưa cánh cổng hình vòng này ra phía trước. Đây không phải chỉ là những nhà ảo thuật ra mà còn là những vũ công múa hiện đại đội lốt yêu tình nha anh em. Sau những màn múa may quay cuồng các kiểu con đà điều thi. Wow, sân khấu đã nổ tung rực sáng ở cánh cổng hình vòm và Trời đất ơi, Marshall đã quay trở lại và mặc trên người một bộ đồ mới, vô cùng bảnh trai. Anh em cùng xem lại nha. Không thể tin được phải không anh em? Có lẽ từ trên trời đã rơi xuống, trả lại anh chàng Marshall của chúng ta. Đang trên đỉnh cao được sự hỏi reo của khán giả chào đón sự trở về thì anh lại bị những con yêu tinh túng tắp tạt tài tát tới tấp luôn. Những con yêu tinh lôi ra một chiếc xe và một chiếc lồng như lồng chim khổng lồ. Anh em biết chúng sẽ làm gì không? Chúng đã nhốt Marshall vào trong đó một cách cực kỳ đáng thương. Đã thế, chúng còn cuốn xung quanh kín lại bằng một cuộn ni lông đen xì. Đúng lúc này, để tăng thêm phần kịch tính thì một chiếc xe đạp yêu quái đạp ra. Bên trên là một nửa thân dưới không có đầu mà chỉ có hai chân đạp xe. Đằng sau thì chỉ có thân trên mà thôi. Cực kỳ kinh dị phải không anh em? Sau khi đã quấn kín mít chiếc lồng, chúng treo chiếc lồng vào một sợi dây rồi kéo lên không trung. Và một điều kỳ dị hơn tất cả đã xảy ra mà không một ai có thể ngờ tới. Đó là bốn con yêu quái này đã dùng những thanh giáo sắc nhọn và... Trời đất ơi, bọn chúng đâm từ phía, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên luôn anh em ạ. À. Không biết tính mạng của anh chàng kia thế nào? Tiếp theo, những con quỷ này kéo chiếc giường ra và kéo chiếc lồng lên trên cao. Bỗng dưng, chiếc lồng bùng nổ cháy sáng lóe. Những tấm ni lông cháy rụi lộ ra chiếc lồng, nhưng điều đặc biệt là không thấy anh chàng Marshall ở đâu cả. Mọt cứ tưởng anh ta bị đâm và đang trên đó, thế nhưng anh ta đã biến mất không một dấu vết. Và rồi... Wow, anh ta đã trở lại chiếc giường ngủ và đang đắp chăn anh em ạ. À. Vẫn bộ quần áo sặc sỡ như ban đầu, vẫn chiếc đồng hồ hẹn giờ nay đã đổ chuông báo thức. Dường như anh ta đã trải qua một giấc mơ, hay nói cách khác là một cơn ác mộng. Đây có lẽ là một màn ảo thuật ấn tượng nhất đối với Mọt, bởi vì không chỉ là ảo thuật mà nó còn là một màn nhạc kịch kinh dị để ấn tượng phải không anh em? Và bây giờ, Mọt sẽ giải mã những mảnh khóe của màn ảo thuật này. Đầu tiên là màn biến hình của Marshall. Anh đang ngủ ngon thì chúng chăn bật dậy và biến thành một ả yêu quái đen xì này. Để làm được điều này thì trước hết, chúng ta cần xem xét chiếc giường mà Marshall nằm ngủ. Đây là một chiếc giường đặc biệt nha anh em. Nhìn sơ qua thì anh em sẽ thấy chiếc giường này khá là mỏng bởi hai mảng màu trắng của chiếc đệm và đen của cạnh giường tách biệt nhau. Tuy nhiên, đây không phải là đệm mà là một hộp rỗng kết hợp với độ dày của cạnh giường và phần đáy giường được làm trụ xuống. Thì chiếc giường này không khác gì một chiếc hộp và khoảng không gian trống của chiếc giường hoàn toàn có thể chứa được một người nằm dưới đó. Mặt trên phía trong của chiếc giường là một chiếc cửa lùa nên chỉ cần kéo vào là người nằm dưới có thể trồm dậy lên trên được ngay. Và dĩ nhiên, ải yêu tinh kia đã nằm sẵn trong chiếc giường này rồi nha anh em. Michael nằm dịch về một nửa phía bên giường bên này, bên phía treo cái đồng hồ nhằm mục đích, không để lên cánh cửa trượt ở nửa bên giường còn lại và chiếc chăn cũng che kín nửa bên đó luôn. Khi nằm xuống thì tay anh đã vòng ra phía sau, kéo trước cửa trở ra. Lúc này, ải yêu tinh cho chui lên nhà anh em. Nằm một chút thì anh giả vờ nhớ ra chưa chỉnh đồng hồ báo thức, nên đã trộm dậy để vặn đồng hồ. Thực ra vào đúng thời điểm này, sẽ là lúc ải yêu tinh chui lên ống sát người Marshall trong chiếc chăn kia. Do ải chui lên từ phía sau nên khán giả nằm phía trước sẽ rất khó phát hiện ra. Chỉ có hai anh dẫn chương trình đằng sau cánh gà là quan sát dễ nhất. Thế nên một trợ lý của anh ta mặc bộ quần áo con chim đáng sợ ra, hù dọa để đánh lạc hướng. Anh em cùng xem chậm nhé. Đúng lúc Michael nhổm dậy và ma nữ chui lên thì con chim xuất hiện khiến hai anh chàng này không quan sát được. Trong cảnh anh ta vặn đồng hồ, nếu anh em để ý sẽ thấy được đầu của ma nữ nhô ra theo tư thế này. Khi Michael nằm xuống thì á ma nữ cũng nằm xuống về phía trước. Marshall nằm về phía sau gần cánh cửa để tiện chui xuống giường. Anh em cứ nhìn thấy cái phồng phồng lên trước Marshall thì đó chính là ả ma nữ. Và anh em hãy để ý tay của Marshall khi nào xuống tay phải anh đã vòng ra phía sau. Không ai nằm ngang ngủ mà để tay như vậy phải không nào? Và mục đích là tay phải anh vòng ra sau để kéo chiếc cửa lùa ra, để tí nữa anh tiện lan vào. Tiếp theo, ả ta cầm chăn trùng kín qua đầu Marshall để Marshall nhanh chóng, lần người lan xuống huyệt đạo rồi đóng cửa lại. Ả ma nữ thì tung chăn đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Những con quỷ bên cánh gà bắt đầu xuất hiện, chúng xoay chiếc giường về phía sau và chiếc cổng về phía trước. Dương cảnh này lại anh em sẽ thấy, chiếc giường và chiếc cổng đều đặt sát nhau. Và thực chất, chiếc cổng này có thiết kế phần đáy cũng tương tự như chiếc dương. Nhìn qua thì cạnh ngoài của mặt đáy anh em tưởng là mỏng thì không thể chứa được, nhưng thực chất ở giữa lại được làm trụ xuống. Khi mà trời lăn vào huyệt đạo của chiếc giường xong, anh lăn qua luôn mặt đế của chiếc cổng kia luôn. Để không để khán giả nghi ngờ những con quỷ này đã tách rời hai đạo cụ này ra xa nhau. Anh em quan sát phía sau sẽ thấy có một con quỷ không ra múa may quay cuồng mà đang lùi húi sửa lại chiếc giường để phục vụ cho các màn ảo thuật tiếp theo với chiếc lông. Xong xuôi đâu đấy thì hai thiết bị được gắn trên cánh cổng này được kích hoạt. Đây là thiết bị tạo vụ nổ pháo bông trắng sáng không gây bong. Trong vụ nổ, ma trội đã đứng dậy từ huyệt đạo lên như vừa biến hình ra. Nhưng một điều kỳ lạ là bộ quần áo anh ta mặc trước khi ngủ và bây giờ khác nhau phải không anh em? Cũng không có gì đặc biệt cả, Marshall đã mặc bộ quần áo sặc sỡ bên ngoài. Khi lăn vào chiếc giường, anh đã kéo khóa cởi ra. Khi bước vào chương trình anh em có thể thấy, chiếc cổ áo bên trong của Marshall là màu vàng phải không nào? Sau khi bị bọn yêu ma cho ăn hành mạt, ma Marshall bị nhốt trong lồng rồi dán cuộn ni lông đen kín mít. Mặt đế bên dưới chiếc lồng cũng có kết cấu y hệt chiếc giường và mặt đế của chiếc còng, cũng có huyệt đạo phía dưới. Sau khi bịt kín không nhìn thấy gì thì ma Marshall sẽ chui xuống huyệt đạo này. Khi chiếc lồng được mắc dây kéo lên, anh em sẽ thấy mặt đáy có huyệt đạo đang chứa ma Marshall này được đưa về phía sau sát chiếc giường Mục đích là để Michael di chuyển từ huyệt đạo này sang huyệt đạo của chiếc giường. Trong khoảng thời gian này, Michael đã mặc lại bộ quần áo sặc sỡ ban đầu, còn khán giả thì chỉ chăm chú vào chiếc lồng đang bị yêu quái xiên những chiếc giáo nhọn hoắt vào. Thực ra anh ta có trong này đâu mà, nên xuyên thoải mái đi em ơi. <coughs> Sau đó, chiếc giường được kéo ra phía trước, Khi bị tạo nổ bên trên chiếc lồng được kích hoạt và làm nổ tung chiếc lồng. Bên dưới, hai thằng yêu tinh này phủ chăn kín giường, Marshall nhanh chóng trồm lên, gối đầu lên gối như đang ngủ vậy. Khán giả sẽ không để ý vì họ còn đang mải nhìn chiếc lồng bên trên phải không anh em? Thật là vi diệu quá mà, phải nói là diễn xuất của nhóm này là đỉnh của đỉnh luôn. Nếu như nhìn qua một lần thì mà chắc chắn không ai có thể hóa giải được màn ảo thuật này đúng không anh em? Thêm một chi tiết nữa, đó là về chiếc xe đạp kinh dị này đi ra. Đạp xe thì chỉ có nửa thân dưới, đằng sau thì chỉ có nửa thân trên. Mòn nghĩ, nhiều anh em chắc cũng đoán ra, phần dưới có mỗi thân trên là do chân của con ma nữ này đã được giấu kín dưới lớp đáy này rồi. Còn phía trên có mỗi đôi chân đạp xe là do một vận động viên uốn xèo thể hiện. Cô đã uốn nửa thân người gập xuống phía dưới mà thôi. Người bình thường thì không thể gặp được đâu nha anh em. Màn ảo thuật kết thúc cực kỳ mãn nhãn người xem và để lại ấn tượng sâu sắc cho hàng triệu người trên thế giới. Trong video trước, Mò đã mang đến cho anh em hai màn ảo thuật kinh dị nhưng đầy hài hước. Và trong màn ảo thuật bác sĩ phẫu thuật điên khùng thì có một đoạn đầu là đất diễn của nhà ảo thuật gia này. Anh ta chỉ cần vuốt mặt là đã biến ra một con chim bầu câu màu trắng to đùng. Thậm tí, anh còn tách con chim này ra làm đôi luôn. Wow. Và ấn tượng hơn cả là anh đã dùng một chiếc khăn và biến con chim màu trắng thành màu nâu. Thật là vi diệu phải không nào? Trò thuật biến ra chim bồ câu thì chắc nhiều anh em đã biết tổng hết rồi phải không nào? Những nhà ảo thuật này 10 ông thì có tới 11 ông Luôn phải mặc những chiếc áo khoác rộng rãi Để làm gì thì anh em biết không? Để chứa những con chim bên trong người chứ còn gì nữa Chân những con chim này sẽ được buộc vào những sợi dây vô hình Khi nhà ảo thuật ra đưa tay lên kéo trước mặt nạ xuống Thì tay anh đồng thời cũng thủng lấy sợi dây vô hình và kéo con chim từ trong áo ngực phải ra Trước khi biến một con chim thành hai con chim, anh em hãy để ý tay trái của anh ta đang đưa vào để cuộn cuộn móc sợi dây sau đó anh đưa lên và giật con chim thứ hai ra sát con chim thứ nhất. Anh đưa hai con chim sang hai bên như thể vừa biến một con thành hai con. Đối với màn ảo thuật biến chim trắng thành nâu, tay phải anh cầm một chiếc khăn chụp lên con chim rồi đưa ra phía sau lưng. Đồng thời, tay trái anh giật một con chim màu nâu giống trong áo da một cách nhanh chóng. Thế là đã biến đổi được màu rồi nha anh em. Anh em thấy màu giải mã thế nào? Hay có thắc mắc gì hoặc cần màu giải đáp màn ảo thần nào nữa? Thì hãy để lại bình luận cho chúng tớ và mọi người cùng biết nhé! Anh em thấy video này hay thì đừng quên like, share để ủng hộ Mọt! Anh em thích kinh dị về hồ sơ tuyển mật SCB thì qua kênh Mọt SCB của Mọt nha! Cảm ơn anh em rất nhiều! I love you chịch chịch! Bye bye!